ngày hôm nay thì những cái bạn thông minh các bạn cái nhìn cách hiền làm mà các bạn cũng làm được ừ. không có học rồi cơ bản thôi Tết thì nó mới già già nó đẹp nhỉ giờ thì hơi con thì chấp nhận thích kệ con nhiều nó tây nó mà hạt sõng chứ con nhiều ừ, nhưng chúng mày nó trẻ ừ. chúng trẻ thì không Long ơi cuối năm rồi ủng hộ hàng cho em đi Nguyễn Như Toàn à Chị làm bằng sản phẩm thuốc uống ờ, thuốc uống lạnh Mackenzie Nhưng mà đây hôm nay mình làm bằng máy Làm trực tiếp luôn Toàn nên lâu rồi không thấy ủng hộ chị nha cái này à, kiểu tóc này thì uốn lên sát chân à, nhưng mà hôm nay cũng à, uốn bằng thuốc uốn lạnh này nhưng mà nó đa năng thì mình làm bằng à, uốn máy nên tí nữa ngồi nhiệt máy thì mình uốn sát chân như này nó cũng không có bị nóng ra đầu đâu vâng anh Long ơi sản phẩm uốn trực tiếp anh nha chào chị Cúc nha bôi xem ông ông Vĩnh ấy, ông có ở nhà không đi lấy cái mấy cái máy xăm sửa ấy. Đã dạ, cho khách ông ấy hẹn hẹn vơ va vớ vẩn làm mình cũng hẹn với chị ấy Long hôm nay được giải ngà À đây là um, làm bằng thuốc uống trực tiếp ấy Thì um, mình làm bằng xoăn máy Thì sợ là tóc khô Thì đây là chỉ là nước thường thôi Đây bình uh, xịt nước thường thôi Thì bao giờ phần đuôi tóc nó cũng yếu Nên là mình xịt nước vào phần đuôi tóc để nó không có bị khô tóc Bình thường mọi người làm cái phần đuôi tóc nó hay bị khô ấy Thì mình xịt nước vào phần đuôi tóc này này để giữ ẩm nhiều thì ờ, khi mình ngồi ấy, thì không có sợ làm thuốc này thì rất là nhanh còn khi mà mọi người làm ấy thì ờ, hiểu được về nó mà làm xử lý thì nó vừa nhanh vừa an toàn nó không mất thời gian nhiều à, cái sản phẩm này bán rất là chạy luôn anh Long ơi thế thì rảnh thì lên Hà Nội chơi đi ở à, đây là mình uốn lên sát chân tóc thì uốn phòng tóc tóc của cô rất là mỏng thì uốn phòng thì vậy cho nên là mình uốn sát chân thì mình phải kéo lớp tóc ấy nó cao lên À, và sau khi đấy là mình cuộn thì ờ, nó mới tạo được cái độ phồng của mái tóc được chứ mọi người mà uốn phồng đến sát chân nhưng mà cái trục của mình không uốn được đến sát chân mà chỉ uốn được thấp thôi mà đấy là do mọi người để cái trục nó thấp quá và sau khi đấy mình cuốn lên thì ờ, nó mới không nó mới không được phòng chân tóc còn như là khi mình uốn à, tóc dài hay là tóc ngắn mình uốn lên sát chân thì mình phải kéo cái tép tóc nó cao lên như này và sau khi đấy mình cuộn thì nó mới được sát chân được và độ phòng của nó nó mới được sát chân chứ mọi người đừng đưa thấp ờ, cái trục xuống nhé và khi mình bôi thuốc xong thì mình quấn trục á khi mình bôi thuốc xong mình quấn trục đấy thì là cái mình ờ, xịt nước vào thêm một phần đuôi tóc này để giữ độ ẩm thì làm ra tóc nó không bị khô Yêu sao không bị nước vào không cái lấy thì mình xịt nước khác thì nó sẽ bị tuột ra chạy nhiệt độ à, nóng anh Long ơi cái này là mình làm bằng thuốc uống trực tiếp nên là khi mình chạy nhiệt độ ấy, bằng cái thuốc này thì như tóc của cô ấy mỗi một lần chạy em chỉ chạy làm hai lần mỗi lần chạy là 5 phút cách nhau là 10 phút ờ, ngồi máy đấy và sau ngồi thì cái nhiệt của nó ngồi máy ấy là mình bật nhiệt độ thấp nhất à, là khoảng tầm 5 năm thôi nên là không bị nóng ra đầu đâu và em quấn sát chân anh thấy những cái đầu mà sát chân ấy tóc có bị nóng không bao giờ bị nóng đâu sản phẩm này là 100 nghìn một cặp bạn ạ <laughs> anh Long chào Hiếu cái sản phẩm này làm rất là dễ làm và khi mà mình bôi thuốc ấy thì mình bôi lượng nó vừa đủ thôi mình không cần phải bôi nhiều bôi trắng xóa nên làm gì cả à, cái sản phẩm này mình uốn nóng thì uốn lạnh đều được nhé uốn nóng thì mình chạy nhiệt độ nó thấp thấp thôi và những nhất là những cái tóc mà phủ bạc nhiều của các cô trung tuổi ấy là mình ờ, mình làm bằng cái thuốc này nó rất là an toàn mà độ xoăn của nó đảm bảo như tóc của cô ấy là chất tóc rất là mỏng ờ, chất tóc mỏng mà cô ấy muốn là độ xoăn nhiều nên là làm bằng thuốc này rất là phù hợp và bình thường mọi người làm ờ, hay bị khô hay bị khô tóc ấy thì mình nhớ là xịt nước vào phần đuôi tóc nhiều một chút tóc càng yếu mình giữ độ ẩm càng nhiều thì làm ra thì tóc nó sẽ an toàn hơn và mình quấn mình phải kéo căng cái cái tóc kéo kéo dựng đứng lên chứ mình đừng để thấp nếu mà để thấp thì nó không bao giờ nó tạo độ phồng cho chân tóc được đâu ạ mà mình quấn này thì phải thật chắc tay nhá nếu mà mình quấn mà lòng tay ấy, thì ra cái sóng nó không được tăng sóng đâu nó cứ hay bị ngoài oải ra ấy. tóc nhuộm leo ừ, level chín yếu thì làm thuốc này được không làm được bạn nhé nếu mà tóc mà ừ, yếu ấy thì bạn có thể là hòa thêm 3 đến 40 phần trăm trăm nước vào thuốc và sau khi đấy là mình làm nên hòa thuốc ra cái bát nhỏ và sau sau khi đấy mình cho khoảng tầm 3 40 phần trăm nước vào mình trộn đều lên và sau khi đấy là bạn ừ, bạn làm nên thì cái đấy thì mình làm lạnh thôi và mình quấn thật chắc tay vào và sau khi đấy là ừ, ngồi nhiệt ngồi mũ kinh nhiệt chỉ khoảng tầm 15 phút thôi xong là bạn ra nghỉ khoảng tầm 15 phút và bạn dập thuốc số 2 là được đấy là đối với lại chất tóc yếu thì mình xử lý như vậy à sếp Bình đang ở bên nhà anh ạ à, thiên sứ lông bông ơi đây là thuốc uống ờ, trực tiếp thuốc uống ờ, lạnh nóng ờ, đa năng đều được ok anh anh gửi lời hỏi thăm thì anh phải ra ngoài ngoài em chơi cơ ra đây đi cô đôi thượng ngàn nè sếp bình chỉ nhớ anh long cô đôi thượng ngàn thôi anh long ạ hát này vâng anh này ở tuyên quang hát hay lắm cô thích cái bài lắm nhé ừ. cháu cũng thế ừ. ôi ngồi cái lớp của cháu cũng đợt nó học để vui lắm ở ừ. nhà Mấy cô anh... hay hay mở karaoke lại đấy ừ. anh này ở tuyên quang khách của cháu vui vui tính hát hay hát như ca sĩ con trai và hát cô đôi hay vâng ừ. xong lại còn múa đấy còn réo nữa cơ cái hát cô đôi thì <laughs> bình thường như con trai là hát cô đôi xong còn múa nữa thì đúng vâng hay cái này chạy nhiệt độ bao nhiêu đối với lại chất ờ, cái thuốc ờ, đây là thuốc uống trực tiếp ấy, nên là mình chạy nhiệt độ chỉ khoảng tầm 5 5 ờ, năm đến 60 thôi như là tóc mà yếu mà tóc bạc mà yếu chung yếu như này ấy, thì mình chạy nhiệt độ 5 năm 5 năm thôi bạn ạ mỗi một lần bật là mình bật là hai lần mỗi lần bật là 5 phút ngồi nhiệt độ cách nhau 10 phút bạn có làm thuốc cô gái bên mình rồi nhưng mà sóng ờ, nó không được tròn sóng đúng không nếu mà bạn mà làm tóc xoăn ấy thì bạn nên cắt cắt tầng lớp ấy nó cao lên một chút và sau khi đấy mình quấn thật chặt tay vào quấn càng chặt tay thì cái nọ sóng cái độ sóng của nó nó càng ờ, nảy sóng bạn ạ còn nếu mà mình quấn mà lỏng tay ấy thì không đạt được đâu còn nếu mà như là chất tóc mà bạn làm bằng những cái thuốc uốn không mềm hóa kia ấy, thì những cái tóc mà khỏe khỏe một chút thì bạn bôi cái tích xoăn lên nó nhiều một chút thì ok bạn ạ thì ra sóng nó rất là đanh sóng và khi mọi người quấn đấy thì cái trục của mình này mình xếp nó ờ, chéo hơi xéo đi một chút thì ra cái sóng nó nó sẽ trẻ trung hơn còn nếu mà như nguyên một bản ờ, uốn ấy, mà mình à, xếp trục ấy mà uốn bằng ấy thì nó ra cái sóng hơi già nó cái sóng nó nhìn nó không có được sang còn như là mình xếp trục thì mình xếp nó hơi xéo đi một chút so với lại ờ, chiều của khuôn đầu thì như vậy ra cái sóng nó rất là trẻ Cháu thì đến lớn chưa? thằng ờ, cô nhà em hai ba tháng rồi sắp hai sắp sinh nhật rồi tháng sau là sinh nhật ba ừ. cân rồi ôi rồi bằng nữa thằng sắn ờ, ở đây thằng khoai đấy cháu chỉ được qua ờ, tiêm phòng kia mẹ tăng lên 13 cân bảy rồi vâng thì cái hiền nó lên. cái hiền nó vừa vào 14 cân rồi sao nó lại ăn cháo đấy mà nó lại béo thế nhỉ mẹ mày nó tham ăn kinh khủng như thế ừ nhưng mà nó không ăn được nhưng có thấy cái gì anh người ta có cái gì ăn là xong mà đã đưa cho nó rồi đừng có rất vàng rất già rồi rất đành đành mẹ nó chả bảo là ăn cháo gói còn gì ờ nó đâu ăn cháo gói ừ. sữa thôi nhưng chứng tỏ nó ăn nhiều thế là nó ăn được nhiều cho nên nó béo bà nó cứ ừ, nhất ừ, là vâng thì cháo gói thôi nhưng mà ăn nhiều cũng béo cháo không đủ ăn cũng đẹp chứ vâng cứ có chất bột nhiều là nó có bột đường rồi rồi ai thích bế trí được cỡ 50 phút là tháng ngày thằng cô nhà em 2 năm rồi nhưng được có 10 cân thôi hai cái thằng mà con à, cháu cái thằng xã đội trưởng cái thằng không mà lấy à, mà mà lấy à, con nó lấy thì con của cái thiêu dân đấy cũng đẹp mà bạn cái cái thằng khoai thằng lớn trông kiểu như kiểu phi dinh dưỡng mắt cái ừ. nồi trong đầu to to à đúng rồi đấy là phi dinh à, dưỡng đúng không ừ. chẳng biết nó bị cái bệnh gì và xuống hai thằng là cứ hồn đầu to mắt nồi đấy là kiểu sinh dưỡng sinh đây là cái thằng quan này quan hiền cứ lấy luôn xuống đây đồng bạn đồng bè xuống chẳng xa mình nuôi phòng kia nó ghét nghẹt này sau về sau bạn nó bè là sau là rủ bảo nó về nó không về quần áo vẫn hết kéo khỏe hơn vịt xuống cả cảm ra tiền phòng tiền bắt tìm đồng hai phương của nhà nó nhiều tiền nên ta chữa trị cũng có phịn dài không dạ. có, hấp thụ được hay không ấy mà đúng bà cũng nghĩ thế nhưng mà tốt nhất là đừng cái ăn cho nó ăn từ đầu cơ tránh mua cái sữa có trăm hơn trăm nghìn một hộp các bà chả chả biết sữa bây giờ chẳng ai kiểm nghiệm vào đâu nhưng mà thôi nó quen cái sữa nào thì cho nó ăn từ đầu nay hồi xưa này mai hồi xưa khác thì làm sao nó chịu được đây là thuốc uống ma uốn di bạn ạ đây là thuốc uống ma uốn di thuốc uống này gọi là thuốc uống đa lăng bạn nhé à, uốn nóng uống lạnh đều ok giá là 100.000 à, một à, cặp này và cái này thì nó bằng dạng kem đặc

mới à? hành cách yeah. của máy hải dương bánh ở ờ. chợ bùi ừ. ở ờ, chỗ mới này hả ừ, máy chợ bùi thì không ở, ở ờ, chỗ chỗ gần cầu chứ đi ở trong gần nhà ông ạ ừ. tú ừ tú thầy ừ. nó còn chơi bày ừ, nó nó chịu khó nó độc nào nhà nghỉ thôi À cái này là uống trực tiếp không phải đi xả đâu bạn nhá Thuốc số 1 mình bôi trực tiếp luôn Và chút nữa ngồi máy thì à, Như tóc này mỗi một lần bật máy Ngồi nhiệt thì khoảng tầm 5 năm à, Ngồi máy thì mỗi một lần à, hai lần Mỗi một lần 5 phút Và sau khi đấy à, ngồi máy xong nghỉ khoảng tầm 15 phút Dập thuốc số 2 lên 15 phút là được Và không cần phải xả thuốc số 1 đi đâu đúng rồi chạy uh, thuốc à, trực tiếp nên là mình chạy nhiệt độ xong mình dập thuốc luôn cái sản phẩm này mình có ờ, chục năm nay rồi bán rất là chạy à, nó rất là dễ làm thôi cái này thì mình làm lạnh à, làm uốn xoăn lạnh xoăn nóng đều được nhá tóc mà nếu mà tóc những cái tóc láp mà tẩy hay là gì ấy mình làm bằng thuốc này cũng rất là ok thì có thể là nếu mà tóc mà yếu quá ấy, thì mình có thể là hòa với nước hòa mới khoảng tầm 3-40% nước ạ khô dài dài sang quấn đồ khác ừ, quấn đũa có tóc đẹp dài ra tao quấn đũa để dài ra quấn đũa cô quấn kiểu đấy đẹp lắm ừ. sao tháng à, hai không ba ba tôi lúc nào thích cặp thì cặp dạ lương em bao nhiêu lương em sáu triệu ngon lương hưu hưu lương thì cô tính lương đấy giáo viên viên đấy cô tính lương à ờ. chạy nhiệt có bị bông quá không à. khỏe yếu cùng chung à không khỏe thì mình chạy khác khỏe thì mình chạy nhiệt độ à, chạy thời gian nhiệt độ thì vẫn thế còn nhiệt thời gian thì mình chạy lâu hơn một tí tóc càng yếu thì thời gian của mình càng giảm dần đi như cái nhiệt độ của thuốc này thì mình chỉ chạy khoảng tầm 50 năm thôi bông hay không tí nữa hiệu quả xong thì bạn theo dõi nhé lá uốn thuốc này 100 nghìn một cặp ạ à. Chưa chương trình Còn như là anh chị làm mà đặt thử hàng từ 5 à, cặp hay là 10 cặp trở lên Thì bên em ship bằng bưu điện Về em tận nơi luôn nó là dạng kem noàng nên là mình à, dạng kem đặc nên là mình bôi thuốc ấy thì đừng có mà bôi nhiều bôi số lượng vừa phải đủ độ ngấm ở trên tóc thôi có nhiều anh chị mà làm đấy thì bôi thuốc nó lãng nó lãng phí quá bôi bôi thật nhiều bôi cần lực bôi thật nhiều lên thì ra cái tóc nó dễ bị khô kể cả như mình làm thuốc nào cũng vậy đâu cứ phải là mình càng bôi nhiều là tóc nó càng xoăn đâu mình phải xem cái lượng tóc nó như thế nào và sau khi đấy mình bôi thuốc để cho nó đảm bảo cho cái tóc đấy còn như là nếu mà mình ờ, mình ờ, uốn mình uốn vừa uốn vừa nhuộm ấy thì mọi người có thể là nhuộm trước mình uốn sau thì nó sẽ không ảnh hưởng đến sóng tóc nhé chị nào mà quan tâm sản phẩm em thì cứ inbox cho em thì em sẽ gửi hàng về đến ship hàng đến tận nơi cho cái sản phẩm này làm thì nó rất là dễ thôi bất kỳ ai cũng có thể làm được khi mà đặt à, khi mà đặt hàng ấy thì em à, gửi cho cái cách à, cách làm của sản phẩm rất là rõ ràng luôn uhm, khi mình bôi thuốc ấy mình bôi thuốc thì mình cứ um, miết kỹ um, hai ba lần hai ba lần đều thuốc ngấm vào trong tóc là được chứ không cần phải massage mạnh tay đâu anh Long cứ đủ độ ngấm cứ đủ độ ngấm thuốc ở trên tóc là được ạ à. lấy thêm chục hiếu chung à, giờ duy lấy thêm chục cho chị Gracias. một chai này nếu mà uốn tóc như này ấy, thì mình có thể là dùng được uh, như như em uốn thì được khoảng tầm hai đầu còn nếu mà như anh chị mà bôi thuốc tốn hơn hai đầu nếu mà như anh chị bôi thuốc tốn thì nó chỉ được hơn một đầu thôi để thuốc này bằng dạng kem đặc này mình bôi chỉ bôi ít thôi không có bôi nhiều và khi mình biết thuốc ấy thì mình biết hai ba lần như này là được và lược mình và mình lấy lược mình trải ra như này không cần phải miết kỹ thuốc ờ, lâu mất thời gian làm gì ạ chuẩn bị cái máy máy ờ, mọi người nhớ nhá nếu mà tóc yếu ấy thì mình ờ, giữ uh, tóc yếu ấy thì mình uh, giữ cái um, độ ẩm vào cái phần đuôi tóc nhiều một chút thì làm nó sẽ không có bị khô tóc đâu không bao giờ bị khô tóc và tóc da nó rất là mềm và bóng và cái độ xoăn này ấy, khách hàng có để một năm sau cũng vẫn rất là đẹp chị tình ơi tóc này à tóc này thì em làm bằng thuốc này thì tí nữa quấn xong ngồi máy nhiệt độ mỗi lần lần bật chỉ khoảng tầm 5 phút thôi và sau khi đấy là mình ờ, sau khi đấy là cách ừ, nhau thì khoảng tầm 10 lần à 10 cách à, nhau tầm 10 phút bật nằm hai lần mỗi lần 5 phút cách nhau 10 phút và rang chờ nguội dập thuốc số 2 15 phút là được Đấy như anh chị thấy khi mà em quấn này quấn thì nó sát chân luôn không có bị trùng và khi mà ra cái form tóc ấy thì cái sóng nó nó phồng đều nhau cái máy hỏng mất đi đây rồi máy đèn máy đấy ờ, bị ờ, vỡ màn hình rồi cái đấy thì ngoại anh Vĩnh không màn hình thì thay nó cũng chả làm được nó non màn hình ông bảo ông Bình chắc là nó bị kia xem tôi được tôi được tôi quay làm rồi hả không được rồi được tôi làm rồi cho nên tôi quay cái chủ tập thì nhập tôi nhập được không không được rồi thử dây nữa qua này rồi ok em chào anh nhưng máy của chị nhiệt độ thấp nhất là 70 thôi Nếu mà máy của chị thấp nhất nhiệt độ 70 Máy máy gì chị? Máy mini à chị tính Hey. thuốc này ấy, làm mình làm nó rất là đa năng cái thuốc này thì mọi người à, làm bằng dập xù chân tóc hay dập phòng chân tóc rất là tốt nhá làm rất là nhanh hiệu quả và khi mọi người dập xù bằng cái thuốc này thì nó cũng không có hại tóc đâu sau này khi mà anh chị mà muốn duỗi cái dập xù ấy ra mình chỉ cần trái cái thuốc uốn hay là thuốc ép số 1 lên mình trái ra mình miết ờ, đi miết lại khoảng tầm hai ba lần là à, để khoảng tầm mấy phút sau là cái tóc nó tự thẳng ra chứ nó không có bị câu chứ không cần phải là như là mình à, làm như kia còn bình thường mình à, xử lý tóc dập xù nó rất là mệt đúng không còn như là nếu mà mình dập xù này thì tóc nó không có hại đâu máy treo à máy treo của chị là máy à, máy chụp xứ à chị tính Chị Tình ơi nếu mà nếu mà máy nhiệt độ nó cao quá thì có thể là mình uốn lạnh bằng cái sản phẩm này cũng được uốn lạnh thì ờ, nó cũng rất là tốt uốn lạnh không ờ, uốn lạnh cái thuốc này nó cũng không có bị xù bông chân tóc đâu nếu mà uốn lạnh ấy như là cái tóc này này thì chị có thể là chị ngồi mũ kích nhiệt ấy hoặc là ngồi máy hấp ozone miễn là làm sao có nhiệt độ thì là cái hiệu quả của nó sẽ đảm bảo và sóng nó sẽ đanh hơn chị nhá thì như nếu mà chị ngồi mũ kích nhiệt ấy hay là máy hấp ozone ấy thì như là tóc này chị ngồi ờ, cho khách ngồi khoảng tầm 30 ờ, phút ngồi mũ kích nhiệt hoặc là máy hấp ozone và sau khi đấy để nguội khoảng tầm 15 đến 20 phút và ra mình dập thuốc số 2 15 phút nó ok và da mình dập trực tiếp thuốc số 2 nhé chứ mình không cần phải xả trên tóc đi đâu ạ đấy là chị cái ờ, mọ thích nhỉ cái mọ nhỉ đấy cả một ờ, cả một đầu như này ấy, em cuốn rất là nhiều trục, bởi vì cô ấy thích là xoăn nhiều và em cuốn sát chân một hai ba bốn 17 cái trục mà đây mọi người nói là cái cặp nó nhỏ như vậy thì uốn có được một đầu không đây cặp mới cặp mới mà em mới làm đây hết có một nửa thôi đây lượng thuốc vẫn lên đây mình có thể nhìn rõ ạ đấy làm rất là dôi ạ à máy đây máy đây tí ngồi bằng máy này luôn mọi người lấy đơn hàng 17 triệu tiền hàng được tặng máy này máy cảm ứng còn máy to thì máy to lấy đơn hàng 20 triệu thì máy to hiện tại đang hết hàng rồi thì như là máy này đấy nhiệt độ rất là ổn định à, máy này là 24V thì anh chị mà có dùng máy uốn xoăn hay là bất kỳ là mình mua máy ở đâu cũng thế mình nên dùng dòng máy 24V thì nhiệt của nó bao giờ nó cũng ổn định hơn mà mình dập trực tiếp ừ, nước ở trên trục này không bao giờ bị hở điện không bao giờ bị dập em muốn mua máy thì bao nhiêu Em có thể inbox cho chị đi à, mọi người um, ngồi bằng máy cái máy 24V như này ấy, thì mình mua dòng máy nó tốt một chút thì uh, khách hàng người ta quấn lên sát chân như này mình cũng không có sợ bị nóng đâu mà làm bằng thuốc này mà mình quấn sát chân như này ấy chào chị thu xinh gái nha mình quấn sát chân như này cũng không có sợ bị nóng ra đầu của khách hàng đâu bởi vì mình làm thuốc này cái nhiệt độ của nó ngồi rất là thấp và lại à, à, nữa là ờ, mình chạy nhiệt nó rất là nhanh nó không chạy nhiệt lâu và cái nhiệt ờ, độ của nó cũng không có bị nóng như là mình à, uốn bằng thuốc uốn kỹ thuật số nếu mà mình những cái tóc mà mình làm sát chân như này thì anh chị có thể là dùng thuốc uốn này thì rất là hiệu quả à, tóc thanh lịch ơi thuốc uốn này à, chục năm nay rồi không mới gì đâu nhưng mà làm rất là ok luôn cái gì đấy <laughs> chị chi vẫn là thuốc uống của bu thôi à chị huyền diệu à cũng hến mất tưởng chỉ là chị chi chị uh, diệu ơi xem cái thuốc uống này nhá hình như chị chưa làm đúng không thuốc uống này mình làm uống lạnh uống nóng đều ok nhá ấm lên là được chứ ấm là được và làm cái này thì nó không có bị xù tóc đâu nhá à, như số 8 à không cái số 8 thì là mình có ba chai còn cái này thì có hai chai thôi cái này là thuốc uốn trực tiếp luôn cái kia là uốn gián tiếp ạ bôi lên trục quấn luôn không phải mềm hóa không phải bôi thuốc số 1 giống như mình làm 8 phút đâu ạ nhưng mà cái tóc này à như là cái thuốc này thì nó phù hợp cho những cái tóc mà mình làm sát chân mình làm xoăn nhiều với lại những cái tóc của cô chung của các cô chung tuổi ấy những cái tóc phủ bạc nhiều này với lại tóc mà mình à, làm xoăn nhiều hay là những quấn những cái xoăn đầu đũa này hay là mình làm dập xù hay làm phồng chân tóc ấy thì à, nó phù hợp hơn còn nếu mà như là để mình làm uốn xoăn những xoăn kiểu ấy thì mình vẫn làm bằng cái thuốc uốn kỹ thuật số nó tốt hơn đấy là em khuyên chân thành mọi người như vậy còn như thuốc thì mình cứ ờ, thuốc thì mình cứ có lên có những dòng thuốc để mình làm dây bao nhiêu đầu dây 20 20 20 mươi hai đi rút cái đấy ra để cắm vào đây có uốn máy treo không hiền à, tóc chơi được bền không tóc này ấy thì em đảm bảo một năm sau sóng vẫn đẹp còn như độ mềm của tóc thì ok luôn ạ à. nhưng mà độ mềm của tóc thì mọi người để ý là nếu mình muốn độ mềm của tóc mà ờ, đạt được ừ, về dài ấy thì nó không bị khô tóc ấy thì đối với lại là những cái chất tóc yếu ấy thì anh chị ờ, khi mà quấn trục ấy chuẩn bị bôi thuốc quấn trục ấy thì mọi người là xịt nước vào tóc nhiều vào tóc càng yếu mình giữ giữ độ ẩm càng nhiều thì ra cái tóc của nó nó mềm hơn uốn lạnh hả hôm sau cũng đưa em thử Dạ vâng, đây uốn lạnh uốn nóng đều được anh nhá Uốn máy treo cũng được chị ờ, Huyền ạ Nhưng mà nếu mà uốn máy treo mà trục nhựa thì ok Chứ trục sứ thì độ nóng của nó nóng quá thì nó ờ, không được đảm bảo Uốn tóc phủ bóng à, Tóc phủ bóng rồi mà thích xoăn nhiều thì dùng uh, ờ, trục và cặp uốn nào vậy nếu mà xoăn nhiều thì mức độ xoăn của nó như thế nào ạ nếu mà xoăn nhiều ấy thì ừ, anh cắt tầng lớp giật tầng cao lên một chút nếu mà mình uốn xoăn nhiều ấy thì anh có thể anh làm bằng thuốc này cũng được còn như là mình dùng cỡ trục thì dùng cỡ trục 10, 13 thôi thì nó an toàn nhất mình à, muốn độ săn của nó nó đảm bảo mà da nó tự nhiên thì mình dùng cỡ trục 13 và mình bắt nó tóc dày lên một chút như tóc của cô này là cái chất tóc tơ mảnh và chất tóc mỏng sợi ấy, thì ờ, em cũng dùng cỡ trục 13 thôi Máy treo tường của chị Dịu là nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu? này nhé dạ không em bên ông anh em ở đây rồi ông anh em ở bên ờ, b 4 đây dạ. em gái em đang bỏ ra đón mà chị Phi Hằng ơi sao lâu nay chưa thấy ủng hộ hàng cho em dùng hết hàng chưa để em còn gửi hàng nào <laughs> nhiệt độ ờ, nhiệt độ thì mình đặt nhiệt độ 5 năm thôi 5560 Thời gian để làm hai lần mỗi lần 5 phút Cách nhau 10 phút ạ Mình hỏi Hiền có bán À Chị hỏi em có bán máy treo tường à Có chị ạ Em có máy treo tường 24V Máy to đẹp Hôm nào về Hải Phòng em qua chỗ chị Phi Hằng chơi nha Đấy như cái tóc này em quấn ý, mọi người thấy sát chân luôn Đây là máy cảm ứng Máy này như mọi người mà lấy hàng nhiều ở bên em ấy, thì có thể lấy đơn hàng 17 à, triệu tiền hàng để tặng máy này Máy này dùng nhiệt độ rất là ổn định đấy ạ à, Nó có hai, hai bên nhé, hai tổ Tổ A và tổ B Thì khi mình ngồi nhiệt độ ấy, thì nhiệt độ là khác nhau hoàn toàn đều được giống như là anh chị mua làm hai máy ấy giống như làm hai máy thế cho nên là máy này mình có thể là thừa cứ thừa dây là được ngồi ba bốn đầu liền một lúc đều được và nhiệt độ mình bật khác nhau nóng dây rồi đây như mọi người xem nhé ví dụ như là đây này nó có hai bên này mình bật nhiệt độ đây là à? nhiệt độ là nhiệt độ mình để bao nhiêu là do mình và nhiệt độ thấp nhất của nó là 40 nhưng ngồi ừ, cái này thì mình bật 60 và bên đây là thời gian thời gian mình chỉ để 5 phút thôi à đây mình Thôi đấy, cho luôn đấy Ôi máy gần hết pin rồi chị Diệu ơi có gì em báo máy cho nhá có gì em inbox em báo máy cho máy treo tường cũng của dòng này luôn em bán máy rất là tốt luôn đa phần thì các anh chị dùng hàng bên em nhiều rồi thì hầu như là mọi người lấy đơn hàng tặng máy à, chị ơi không không không khô được chút nữa em quay trực tiếp đây chút nữa ra sản phẩm mọi người có thể xem không khô được đâu thì như em cũng nói mọi người đấy nếu mà tóc càng yếu thì mình giữ độ ẩm của tóc càng à, giữ độ ẩm cho tóc càng nhiều đấy mình giữ độ ẩm nhiều một chút tóc càng yếu thì mình à, dùng nước thường ấy chị mình dùng nước thường mình xịt à, vào phần đuôi tóc giữ độ ẩm càng nhiều vào chứ đừng sợ nó loãng thuốc và sau khi đấy mình làm lên thì vô tư luôn cô lóng của bảo cháu này. Ừ. Ok chị Hương Nguyễn Máy này ấy, bình thường là bên em bán là Em không biết ở bên ngoài hình như là Nhưng mà riêng dòng máy nhà em này em lấy hàng loại 1 là Giá là 5 triệu một cái Còn mọi người lấy là đơn hàng là 17 triệu tiền hàng được tặng máy này Và như như ở đây ấy, thì có nhà anh Có nhà bạn ờ, Tuấn Nguyễn ấy, ở Thái Thịnh liền một lúc bạn ấy còn lấy 6 cái dòng máy này 6 cái cái máy này ở bên em Ờ, phục vụ ở quán nhà bạn nên còn không kịp á đấy vậy cho nên là khi mọi người mua máy thì cũng đừng lăn tăn hiếu ơi một cái này chưa cắm mà duy cắm à chị Diệu ơi đơn hàng như máy treo tường ấy thì là máy đấy là máy loại to ở bên em thì lấy đơn hàng là 20 triệu tiền hàng được tặng máy đấy máy máy treo tường đấy thì loại to chị em không nhập loại bé thì nó đắt hơn máy này máy đấy là hơn 6 triệu một cái cơ thì đơn hàng 20 triệu tiền hàng được tặng máy đấy còn như máy này là mình lấy đơn hàng nó có màu trắng và màu có màu trắng và màu đen nhá em chào chị Thảo Vân nha Ui giời, chị Huyền Diệu ơi, nhà mình có nhiều cái mà Thuốc uống, thuốc ép, thuốc uh, à, uống, thuốc ép rồi dưỡng tóc rồi uh, dầu gội rồi các thứ uh, chị có thể là chị gộp đơn chị lấy được mà lấy đi em cho cộng dồn từ giờ đến tết thật ra một đơn hàng ấy khoảng tầm uh, ờ, 17 hoặc 20 triệu tiền hàng ấy, thì mọi người làm mùa này thì nó nhanh hết lắm mà sản phẩm thì mình để được lâu mà mộ, ờ, mà bên em thì cái cá như chị lấy mực xong cũng được cộng vào đơn hàng nha chị nhá đấy chưa có nơi nào mà bán hàng xem như ở bên mình thì như mọi người lấy đơn hàng tặng máy mực xăm này cũng được cận vào máy treo tường máy treo tường hiện tại em không có ở đây chị ạ như máy treo tường này thì ở bên em chỉ có máy treo tường trục xứ thôi cái loại này là lâu rồi sáu bảy năm tám năm về trước rồi thì em không có bán cái dòng máy này còn máy treo tường thì chút nữa em vào em gửi cho chị cái hình ảnh của máy đấy hôm nay à em đang ở công ty em đang ở công ty chị ạ bảo về nhà chị mà em không có thời gian về em đang ở công ty đây thì nhà em đồ xăm nồi yếc đầy đủ hết đồ xăm đầy đủ hết có anh chị nào thích máy uốn xoăn giả sóng nước không rất là đẹp luôn bản to đẹp <laughs> chán nhỉ <laughs> thế thì hôm nào anh chị xuống nhà em chơi nhá ui giời này rồng đến nhà tôm này <laughs> sao cái tóc chán đời thế hử như ờ, ở kia mù căng trái mới về chùa nó tắm rồi này tinh à, tinh dầu còn còn chị ạ à tinh dầu loại gì hoa bất tử á hoa bất tử thì không còn đâu đợi chị lấy em bán hết rồi đấy cái loại đấy ờ, dùng nó cũng như hoa bất tử đấy đấy như mọi người thấy cố lắm không ấm đúng không đấy như mọi người thấy là mình làm uốn sát chân như này mà làm bằng cái thuốc này và mình chạy nhiệt độ nó rất là phù hợp vậy cho nên là nó không có bị nóng ra đầu của khách hàng đâu rất là an toàn và mùa lạnh này à, ngồi này thì là rất là ấm ra đầu máy xoăn giá sóng nước ạ vâng máy xoăn giá sóng nước đấy em không biết là bao nhiêu tiền máy xoăn giá sóng nước em không biết là bên vậy bán bao nhiêu nhỉ nếu mà để em hỏi xong là em inbox cho chị um, Ngọc nhá Đấy và như vậy là mình đã ngồi xong một lần nhiệt đây mọi người thấy bật rất là nhanh 5 phút và bây giờ nghỉ thời gian 10 phút và mình bật tiếp lần thứ hai à, 5 hoặc 4 hoặc là 5 phút nữa nhiệt độ là 60 rất là nhanh ạ chị à, Tóc Liên ơi hôm trước gửi hàng cho chị chị đã dùng chưa nhận được hàng chưa cái này nó có hộp như anh chị mà làm như theo em thấy thị trường bây giờ ấy, thì như khách hàng làm làm xoăn nhiều ấy rất là rất là đông khách thích làm xoăn nhiều đúng không ạ thì làm bằng xoăn xoăn nhiều bằng cái thuốc này thì ờ, rất là phù hợp đấy ạ như anh chị làm ờ, thắc mắc về thuốc uống ấy, thì cứ thắc mắc xong em sẽ giải thích và em sẽ hướng dẫn cho anh chị về cách làm hiệu quả nhất nhé thời gian ngồi máy đã xong Nếu mà mình ngồi một đầu thì mình có thể bật tổ A Còn nếu mà có khách hàng nữa thì mình sang tổ B mình bật Coi như là mình dùng hai Coi như là mọi người mua hai máy luôn Chạy nhiệt độ khác nhau liền một lúc đều ok lúc nào inbox chị em mình tâm sự sau nhau ok chị Thảo Vân à, chạy nhiệt độ à, chạy nhiệt độ à, lên trúc hoàng đây là làm bằng thuốc uống à, thuốc uống đa năng nhá chứ không phải là thuốc uống 8 phút hay là thuốc uống cô gái đâu nhá thì như là cái này thì thuốc uống đa năng này và là sản phẩm thuốc uống Makezi này một cặp của nó thì nhỏ thôi nhưng mà nó có võ đấy và như là một cặp này thì như mình uống đối với tóc này thì được hai đầu đấy thì uh, chạy nhiệt độ ấy thì chạy nhiệt độ này mình chạy nhiệt độ khoảng tầm uh, như đối với lại tóc này là tóc tơ mảnh ấy thì là sợi tóc yếu thì mình chạy nhiệt độ là 60 nhiệt độ của thuốc này ấy, thì nó chỉ dừng lại ở 55 hoặc 60 thôi mình ờ, căn chỉnh nhiệt độ chỉ 55 đến 60 dù tóc khỏe hay là tóc yếu đi chăng nữa thì anh chị cũng chỉ để nhiệt độ thấp của máy thôi và sau khi đấy thời gian thì như nếu mà như tóc khỏe này mình mình làm bằng cái thuốc này thì anh chị um, ngồi bằng ờ, máy ấy, thì mình chỉ nhiệt độ là 60 và thời gian đối với tóc khỏe thì mình bật làm hai lần chưa làm hóa chất bao giờ thì mỗi lần một lần bật là mình bật là 15 phút nghỉ 10 phút và sau khi đấy mình bật tiếp 15 phút đấy là tóc khỏe chưa làm hóa chất bao giờ nhé và còn như tóc thông thường ấy tóc khỏe thông thường thì mọi người cũng bật làm hai lần à, mỗi một lần bật là 10 phút đấy cũng cách nhau 10 phút ra còn là tóc yếu thì ờ, trung bình tóc yếu ấy tóc yếu trung bình như này thì mọi người bật nằm hai lần mỗi lần 5 phút cũng cách nhau 10 phút còn đối với lại là chất tóc lát tơ mảnh chất tóc lát đấy mà tẩy nhiều ấy thì mọi người có thể là hòa thuốc ra với nước hòa nước với thuốc là khoảng tầm 40% à, nước và 60% thuốc và khi mọi người bôi thuốc lên thì mọi người xịt nước xịt à, thật ấm tóc vào và sau khi đấy mình bôi thuốc lên mình quấn trục thì quấn trục thì cái phần đuôi tóc ấy nó khô thì mọi người có thể là xịt nước thêm vào phần đuôi tóc giữ ẩm thật nhiều vào thì là làm da tóc nó không bị khô và nhiệt độ thì mình chia ra những cái tóc lát như vậy thì mình chia ra làm 3 lần mỗi lần một lần mình chạy nhiệt là 3 phút thôi mà bật làm 3 lần mỗi một lần khoảng tầm 3 3 phút thôi ạ thiên tóc ơi đấy cái thuốc đấy thuốc này ấy thì nó phù hợp cho làm máy xoăn xoăn hơi nước này mới lại là xoăn ờ, hơi nóng thì như là nhiệt độ của máy hơi nóng với lại hơi nước nó tỏa ra thì khoảng tầm 5 năm đến 60 đấy thì là phù hợp còn như là mình không có máy hơi nóng hoặc không có máy hơi nước thì mình làm bằng máy kỹ thuật số thì nhiệt độ của mình là ừ, thấp của máy khoảng tầm 6 5 năm đến 60 thôi là ok đấy thì mình ờ, ngồi nghỉ thì cái này ấy, thì nó nguội cũng rất là nhanh thì mọi người ngồi nghỉ khoảng tầm 10 phút và sau khi đấy là mình bật tiếp thêm 5 ờ, phút nữa và 5 phút xong rồi ấy thì là mình ờ, nghỉ khoảng tầm 15 phút dập thuốc số 2 lên 15 phút nữa là được à, làm hoàn thiện một cái đầu này thì nó rất là nhanh tầm không đến một tiếng là được rồi như cái tóc này của cô là mình làm lên sát chân mà mình làm sát chân như này quấn sát chân luôn đấy chứ không phải là quấn lơi như ở bên dưới mà ngồi lên sát chân như này đối với tóc như này của khách hàng thì không bị nóng ra đầu đấy quan trọng là như vậy và ờ, không có ừ, gây cho cảm giác là khó chịu mà khi bị nóng ra đầu chị Thúy ơi